Ba thiếu niên là Sakamaki, Asoka và Kasuk đều là những thiếu niên sở hữu siêu năng lực trong thế giới của mình. Điểm chung của họ chính là cảm thấy thế giới mình đang ở quá nhàm chán và mong muốn một điều gì đó thú vị hơn đến với mình. Cho đến một ngày cả ba cùng lúc nhận được một lá thư theo các cách khác nhau. Sau khi mở phong bì thư ra một lực hút đưa họ đến với một thế giới hoàn toàn khác và cuộc hành trình của họ bắt đầu từ đây. Sau khi bắt chuyện và hỏi thăm tên tuổi của nhau một cách không được thân thiện lắm, ba người đều chú ý đến một tên bí ẩn đang rình mò họ đằng sau bụi cỏ. Thì ra đó là một cô gái có một đôi tai thỏ. Sakamaki vô cùng cục xúc lao lên đá về phía cô gái đó nhưng không trúng. Ca súc liền tiếp tục đuổi theo còn Asoka thì ra lệnh cho đàn chim trên trời cản lại cô gái kia. Sau khi bắt được cô gái ba người ngạc nhiên phát hiện cái tai thỏ của cô ta là thật chứ không phải cosplay cô gái nói tên mình là thỏ đen. Sau đó giải thích về thế giới này cho bọn họ. Nơi này được gọi là khu vườn nhỏ ba người họ được triệu hồi đến đây để tham dự vào Gift Game. Thỏ đen là người hầu của người sáng tạo khu vườn nhỏ và cũng là trọng tài duy trì trật tự của những trò chơi đó. Như đã biết cả ba người bọn họ đều sở hữu những sức mạnh đặc biệt khác hàng người thường. Ở đây những sức mạnh đó được gọi là gift cũng có nghĩa là món quà được ban tạo bởi Tula Akma tinh linh và các vị tinh tú. Khi tham gia vào gift game bạn có thể đặt cược những thứ như gift, tiền bạc, đất đai, quyền lực và nhiều thứ khác nữa. Giá trị vật phẩm đặt cược càng cao thì phần thưởng khi chiến thắng càng lớn. Thỏ đen dẫn ba người về nơi cô đang sống để giới thiệu ba người với thủ lĩnh của cộng đồng này. Đó là một cậu nhóc tên là Jin thế nhưng khi về đến nơi cô mới phát hiện ra Sakamaki đã chạy mất từ lúc nào. Theo lời Asoka và Kasuka bể cậu ta nói là muốn đi đến nơi tận cùng của thế giới này để xem thử. Sợ Sakamaki sẽ làm điều gì đó ngu ngốc thỏ đen ngay lập tức chạy đi tìm cậu ta với tốc độ nhanh nhất. Jin tiếp tục dẫn hai cô gái và tham quan khu vườn nhỏ trong khi chờ thỏ đen mang Sakamaki về. Khi thỏ đen tìm thấy Sakamaki, cậu ta đã chấp nhận thách thức của thủy thần và đang tham gia vào gift game của ông ta. Trong lúc thỏ đen còn đang lo lắng cho Sakamaki thì cậu ta đã thể hiện ra sức mạnh bá đạo của mình và dễ dàng hạ gục con rồng được gọi là thủy thần chỉ với một cú đá vào mặt. Đó là lần đầu tiên cô chứng kiến một con người có thể đánh bại một vị thần. Phần thưởng Sakamaki nhận được khi chiến thắng là một cái cây non có khả năng tự sản sinh ra nước. Thỏ đen nói có thứ này thì cộng đồng bọn họ sẽ không cần mua nước từ những cộng đồng khác nữa. Lúc này Jin Asuka và Kasuk đang ngồi nói chuyện với nhau trong một quán trà. Ca Súc cũng tiết lộ với hai người năng lực đặc biệt của cô chính là trò chuyện với các loài vật khác nhau. Jin và Ahsoka đều cảm thấy đó là một gift vô cùng hữu ích và thú vị. Đột nhiên lúc này một gã đàn ông to lớn xuất hiện ngồi vào bàn của ba người và mở miệng nhục mạ cộng đồng của Jin là cộng đồng vô dụng nhất vùng đất phía đông. Hắn tự giới thiệu tên hắn là Gando thủ lĩnh của cộng đồng Fresh Jones và ngỏ lời muốn mời Ahsoka cùng với Kasuka bể gia nhập vào cộng đồng của hắn. Gando cũng nói về việc cộng đồng của Jin từng là một cộng đồng lớn nhưng đã bị một ma vương xóa sổ có 3 năm trước. Cộng đồng của Jin bây giờ chỉ còn là cái bóng của quá khứ với hơn 100 đứa trẻ con mà thôi. Asuka cũng thắc mắc rằng các cộng đồng có lẽ nên tránh tham gia những gift game lớn mang tính hủy diệt như vậy. Thì Gando nói rằng nếu một ma vương đã thách đấu thì dù là ai cũng không thể từ chối được. Sau khi cộng đồng của Jin thất bại trong gift game đó, cả tên và hội kỳ của cộng đồng đều bị tước đoạt rồi bị gọi là hội không tên. Thế nhưng sau đó Ahsoka và Kasuk vẫn từ chối lời mời của Gando, chỉ đơn giản là vì hai người cảm thấy hợp với Jin hơn mà thôi. Lý do vớ vẩn đó khiến tên Gando nổi giận nhưng hắn ngay lập tức phải câm miệng khi Ahsoka sử dụng năng lực điều khiển người khác của mình. Sau đó Ahsoka nói muốn Gando trả lời một thắc mắc của cô theo như hắn nói cộng đồng của hắn đã chiến thắng rất nhiều gift game với vật phẩm đặt cực là hội kỳ. Theo lời Jin thì những gift game đặt cược cả cộng đồng như thế rất ít diễn ra mà Gando lại không phải ma vương. Vậy thì ông ta đã dùng cách nào để ép các cộng đồng khác phải tham gia gift game đặt cơ hội kỳ? Tên Gando ngoan ngoãn nói ra thủ đoạn bẩn thỉu của hắn. Thì ra hắn đã bắt cóc trẻ em và phụ nữ ở những cộng đồng đó rồi ép họ phải tham gia vào gift game của hắn. Hơn nữa hắn nói với những cộng đồng kia rằng sẽ giữ những đứa trẻ làm con tin nhưng thực tế đã giết hết để cho đỡ phiền. Sau khi được Ahsoka giải thoát khỏi sự khống chế Gando nổi điên hóa thú định giết Ahsoka để bịt đầu mối thì ngay lập tức hắn đã bị quật ngã bởi Kasukabe. Không ngờ một cô gái bé nhỏ như Kasuka bể lại có một sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy. Lúc này một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Asoka có nói rằng muốn Gando tham dự gift game của bọn họ. Thỏ đen vô cùng bàng hoàng khi nghe tin Asoka đã thách đấu với cộng đồng của Gando. Không những thế Sakamaki còn nói sẽ không tham dự trận chiến này vì đó là chuyện của hai người kia. Trước khi trận đấu diễn ra thỏ đen dẫn ba người đến một cộng đồng thương mại khổng lồ tên là Thao dân ai để giúp ba người giám định gift của mình bọn họ được đưa đến gặp mặt một thành viên cấp cao của Thousand Eye tên là Siro Jassa. Sau khi biết được Siro Jassa được coi là người mạnh nhất phía đông cả ba người lập tức cảm thấy hứng thú và muốn khiêu chiến với bà ta. Siro Jassa cũng không dài dòng lập tức tạo ra một sân chơi riêng để đón tiếp ba người. Sau đó bà ta hỏi ba người muốn chọn đối mặt với một thử thách hay là một trận chiến trực tiếp chứng kiến khả năng tạo lập không gian sân chơi trong nháy mắt của Siro Jassa. Sakamaki cũng chẳng còn tự tin có thể chiến thắng bà ta vì thế cậu đã chọn phần thi thử thách. Shirojasa gọi ra một con Giftfin và nói rằng bọn họ sẽ thắng nếu có thể cưỡi nó và bay quanh hồ một vòng. Kasuka bể sung phong nhận nhiệm vụ này sau đó cuối cùng cô đã chiến thắng bằng nghị lực của mình. Hơn nữa sau khi kết thúc thử thách cô còn sao chép được kết của con Giftfin để có thể bước đi trên không. Thì ra gift của cô còn cho phép cô lấy gift của sinh vật khác và biến nó thành của mình. Kasuka bể nói gift này không phải năng lực bẩm sinh của cô mà là từ một tấm gỗ mà bố cô cho. Sau đó Siro tặng cho ba người ba chiếc thẻ gift hiếm coi như phần thưởng của thử thách. Thẻ gift này có thể hiển thị tên lưu trữ và giám định gift của ba người. Thế nhưng có lẽ Kamaki là trường hợp đặc biệt, thẻ hiếm cũng không thể xác định được gift của cậu ta. Cả bọn trở về vùng đất bị ma vương tàn phá của hội không tên, nơi đây đúng nghĩa đã trở thành một vùng đất chết. Lúc này ở trụ sở của tên Gando một con ma cà rồng đang cắn vào cổ hắn và chuyển cho hắn sức mạnh của quỷ. Cây nước mà Sakamaki kiếm vì đã mang lại nguồn nước tự nhiên vô hạn cho hội không tên, Jin nói cho Sakamaki biết về một người bạn sở hữu sức mạnh ma vương của cậu trước đây. Sau thất bại lần trước người này đã bị bắt làm nô lệ ở một tổ chức cấp cao thuộc Thousand Eye và theo như thông tin Jin biết được người đó sắp bị mang ra làm phần thưởng cho một gift game. Sakamaki nói với Jin nếu bọn họ chiến thắng trận đấu ngày mai thì cậu sẽ mang người bạn kia trở về. Ngày hôm sau cả nhóm có mặt ở địa điểm diễn ra gift game, ở nơi này Jin cảm nhận được một nguồn năng lượng quỷ hóa vô cùng quen thuộc. Theo như giao ước của Gift Game hôm nay mục tiêu của bọn họ chính là tiêu diệt Gando nhưng không được sử dụng Gift của mình. Chỉ có thể sử dụng vũ khí được định sẵn. Ba người tiến vào bên trong một tòa nhà bỏ hoang thì gặp một con hổ lớn màu trắng. Từ nó Jin có thể cảm nhận được năng lực ma cà rồng của người bạn cũ. Nhưng cậu không hiểu sao sức mạnh của người đó lại ở trên người Gando. Trên tường lúc này đang cắm một thanh kiếm, chính là vũ khí chỉ định mà bản giao ước nói tới. Con hổ trắng lao về phía ba người theo thói quen Asoka sử dụng gift của mình để ra lệnh cho nó nhưng không hề có tác dụng. Kasuka bể xuất hiện ngăn con hổ rồi rút thanh kiếm trên tường để chiến đấu. Thế nhưng cô không thể hạ được nó ạ. À. Sau khi cố gắng chạy thoát ra bên ngoài Kasuka bể ngất đi vì mất máu quá nhiều. Asuka quyết định một mình quay lại chiến đấu với con hổ kia cô nhớ lại những lời khuyên mà thỏ đen dành cho mình. Từ đó lĩnh hội thêm một năng lực mới, chính là khả năng chi phối những gift khác. Cô sử dụng dây leo để kiềm chế Gando. Sau đó ra lệnh cho thanh kiếm chuyển cho cô sức mạnh rồi lao lên tiêu diệt hắn. Vết thương của Kasuka bể không có gì đáng ngại nhưng cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Sakamaki hỏi thỏ đen về thông tin của cựu ma vương lúc trước của cộng đồng này. Thỏ đen nói cô ấy là một nữ ma cà rồng tên là Leticia. Rồi khi cộng đồng này sụp đổ cô ấy đã bị một ma vương khác bắt đi. Từ đó trở thành nô lệ và sắp tới khi bị đưa ra làm phần thưởng cho Gift Game. Sakamaki phát hiện ra bên ngoài cửa sổ có người đang nghe lén, Cánh cửa mở toang một lôn tóc vàng xuất hiện rồi đánh về phía Sakamaki. Cả tòa nhà rung chuyển sau một tiếng nổ khi mọi người bước vào thì căn phòng đã bị thủng một lỗ lớn. Thì ra cô gái tóc vàng đó chính là cựu ma vương của nơi này Leticia. Sau khi pha ấm trà rồi ngồi xuống nói chuyện Asuka hỏi thẳng Leticia về lý do mà cô truyền sức mạnh cho Gando để chống lại bọn họ. Leticia nói cô chỉ muốn thử sức mạnh để xem họ có thể gánh vác được cộng đồng này hay không và cô nhận thấy gift của bọn họ vẫn còn non nớt. Leticia cũng nói với bọn họ rằng việc cô được mang ra làm phần thưởng cho Gift Game đã bị hủy bỏ, cho nên cũng không thể trở về đây nữa. Sakamaki nói với Leticia cứ việc yên tâm cậu sẽ dùng sức mạnh của mình để chứng minh điều đó. Cả đám ra bên ngoài để hai người có thể thử sức với nhau. Leticia nói rằng cả hai sẽ truyền nhau cây thương của cô hay không tiếp được thì người đó thua. Leticia bay lên cao tập trung sức mạnh rồi phóng cây thương đi. Sakamaki chỉ nở một nụ cười rồi tung ra một đấm cây thương bay ngược trở lại với một tốc độ cao hơn rất nhiều. Chứng kiến sức mạnh của Sakamaki Leticia chỉ nở một nụ cười yên tâm mà không hề có dấu hiệu muốn ra tay ngăn cản hoặc né tránh. Nhận thấy có điều bất thường thỏ đen ngay lập tức lao lên giúp Leticia tránh khỏi mũi thương trong gang tấc. Thỏ đen sử dụng một thẻ gift để kiểm tra tình trạng của Leticia. Quả nhiên như cô dự đoán Leticia đã mất đi gift chúa tể quỷ hút máu. Hiện giờ cô chỉ là một quỷ hút máu bình thường. Leticia chưa kịp trả lời thắc mắc của thỏ đen thì một luồng năng lượng màu đỏ quét qua người cô khiến cho Leticia biến thành một bức tượng đá. Ở trên trời lúc này là mọi người của cộng đồng Perser. Chúng mang tượng đá của Leticia đi và nói có ma cà rồng này thuộc quyền sở hữu của bọn chúng. Ba người Asuka Sakamaki và Thỏ Đen đến chỗ của Shirojasa thì gặp được tên thủ lĩnh của Perser cũng đang ở chỗ này. Sau một hồi thương lượng hắn đưa ra một đề nghị với Thỏ Đen. Nếu cô muốn cứu Leticia thì phải trở thành nô lệ của hắn đến cuối đời. Ahsoka không thể kiềm chế được mình đã sử dụng gift của mình khiến hắn quỳ gối xuống. Thế nhưng chỉ được một vài giây hắn đã thoát khỏi ngôn lệnh của cô rồi triệu hồi vũ khí chém về phía Asoka nhưng bị Sakamaki chặn lại bằng một ngón tay. Shirojasa phải lên tiếng để ngăn cản cuộc xung đột tiếp diễn. Bất chợt lúc này thỏ đen lại cất tiếng nói rằng cô sẽ suy nghĩ về đề nghị của hắn và trả lời sau. Trong khi Asuka Kasuka bể và thỏ đen còn đang tranh luận về lời đề nghị khiếm nhã của tên Luot thì Sakamaki đã quyết định giải quyết vấn đề theo một hướng khác. Lúc này tại dinh thự của Lu ớt thỏ đen xuất hiện và cho hắn xem hai thứ mà Sakamaki đem về. Chính là hai gift nhận được khi đánh bại hai con quái vật huyền thoại là Dragon và Zara. Với hai thứ này họ có thể khiêu chiến một cộng đồng bất kỳ cho dù họ chỉ là một hội không tên. Và cái tên bị khiêu chiến tất nhiên chính là Purser, năm người đi đến căn cứ của Purser. Theo như trong giao ước bọn họ phải ám sát Lu ớt mà không bị ai phát hiện. Nếu không sẽ mất quyền thách đấu, Kasuka bể cảm nhận thử bên trong tòa thành thì thấy rất nhiều lính canh. Không những thế theo tin tức mà họ biết bọn chúng còn có gift tàng hình. Nhưng tất cả những điều đó còn chưa đáng sợ bằng gift mà Luos đang sở hữu chính là một cựu ma vương khác. Theo như kế hoạch mà Sakamaki vạch ra Ahsoka sẽ hy sinh quyền thách đấu của mình để lộ mặt đối phó với lũ lính canh. Cô mang đến gift thủy thụ rồi xả lũ cuốn trôi tất cả bọn quân lính ở trước mặt. Trong lúc đó ba người còn lại âm thầm tiến vào trong dựa vào sự nhạy cảm hơn người của mình Kasuka bể có thể phát hiện ra những tên tàng hình xung quanh. Sau khi hạ được một tên họ thu được một cái mũ chính là gift mà bọn chúng dùng để tàng hình. Gift này chính là mấu chốt để có thể chơi trò chơi này. Sau khi hạ thêm một đám Lola nữa bất ngờ Kasuka bể lại bị một kẻ vô hình mà cô không phát hiện được tấn công. Sakamaki đoán tên này đang đội chiếc mũ gốc, chứ không phải bản sao như cái mà bọn họ cướp được. Kasuka bể cố gắng đứng dậy sau đó sử dụng miếng gỗ trên cổ tạo ra sóng siêu âm. Qua đó giúp Sakamaki xác định được vị trí của tên tàng hình rồi hạ gục hắn ta. Đối mặt với Sakamaki Luos triệu hồi gift của hắn, một cựu ma vương có tên là sao quỷ An Côn. An Côn ngửa cổ hít một hơi rồi thả ra một luồng sức mạnh biến tất cả những thứ bên ngoài đấu trưởng thành đá. Ân Côn liên tục đánh về phía Sakamaki nhưng không có chút tác dụng nào. Khi An Côn lao vào trực diện để đọ sức với cậu, Sakamaki thậm chí còn nâng vĩnh cựu ma vương này lên trời, sau đó quật mạnh xuống dưới đất. Không thể kiên nhẫn được nữa, Luos cũng triệu hồi vũ khí rồi đánh về phía Sakamaki, nhưng cũng ngay lập tức bị đá văng ra. Luos ra lệnh cho An Côn tung ra đòn mạnh nhất năng lượng được quảng cáo là có thể hóa đá cả thế giới này dễ dàng bị gift không xác định của Sakamaki bẻ gãy hoàn toàn. Tiếp đó Sakamaki lao thẳng về phía An Côn rồi cho nó một đấm thủng đầu, tiễn nó lên bảng đếm số. Ngay sau đó chứng kiến tất cả sự việc không chỉ nu ớt mà ngay cả thỏ đen cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước sức mạnh được búp quá đà của Sakamaki. Gift không xác định của cậu ta không chỉ có sức mạnh long trời lở đất mà còn có thêm khả năng phá hủy gift của người khác nữa. Leticia trở lại cộng đồng không tên với tư cách là hầu gái như một cách để tỏ lòng biết ơn với những người đã cứu cô. Trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của hội vô danh những ngôi sao băng liên tục lướt qua bầu trời. Thỏ đen giải thích với mọi người rằng do thất bại vừa rồi tôi Perser đã bị trục xuất khỏi Thousand Eye và hội kỳ của họ cũng đã bị gỡ khỏi bầu trời. Cũng chính là những ngôi sao băng và mọi người đang nhìn thấy. Nhìn những ngôi sao đang nằm trên bầu trời đêm kia Sakamaki tuyên bố mục tiêu mới của cậu chính là đưa hội kỳ của bọn họ lên trên đó. Nối tiếp những diễn biến của phần trước hội vô danh nhận được thư mời đến sự lễ hội sinh nhật Hỏa Long ở phía bắc khu vườn nhỏ. Vì chi phí di chuyển đến đó quá lớn thỏ đen cố ý giấu thương mời nhưng vẫn bị Kasuka bể tình cờ phát hiện được. Ba người để lại một bức thư cho thỏ đen nói rằng cô có thời gian một ngày để bắt được bọn họ, nếu không cả ba người sẽ rời khỏi cộng đồng. Dù biết chỉ là lời nói đùa nhưng thỏ đen vẫn rất tức giận và lên đường đuổi theo, sau khi biết quãng đường siêu xa để có thể đi đến vùng đất phía Bắc. Nhóm người Sakamaki quyết định đến tìm Shirojasa để nhờ vào ta đưa họ đến đó thông qua cổng dịch chuyển. Shirojasa nói sẽ giúp nếu họ đáp ứng của lời thỉnh cầu của bà ta. Sau đó Shirojasa hỏi mọi người có biết gì về Flower Master không. Chỉ trừ Sakamaki là biết một chút còn lại không ai biết gì về chức danh này. Shirojasa giải thích Flower Master là những người kiểm soát một khu vực của khu vườn nhỏ. Lễ hội rồng lửa lần này có bao gồm lễ nhận chức của một trong những Flower Master mới của phía Bắc. Người này cũng là thủ lĩnh mới của cộng đồng Salamandra công chúa Hỏa Long Sandora. Nghe đến cái tên này Kali và Jin đều thấy rất ngạc nhiên. Sandora chính là bạn thân hồi nhỏ của bọn họ và cô ấy mới chỉ 11 tuổi. Trước đây cộng đồng của Jin và cộng đồng Salamandra có quan hệ rất thân thiết. Vì con nhỏ tuổi nên Sandora muốn nhờ Sirojasa dùng danh nghĩa của Flower Master đứng ra giúp đỡ việc tổ chức. Sirojasa chưa kịp nói ra thỉnh cầu của mình thì ba người Sakamaki đã nói luôn là họ chấp nhận. Sakamaki bảo bà ta nhanh chóng đưa họ đến phía bắc nếu không sẽ bị thỏ đen đuổi kịp. Vậy là sau hai tiếng vỗ tay của Shirojasa cả đám đã có mặt ở vùng đất phía bắc. Trong lúc mọi người đang thưởng thức phong cảnh mới lạ ở nơi đây thì thỏ đen đuổi đến nơi. Sakamaki nhanh chân bế Asoka chạy trước còn Kasuka bể thì bị mất lại. Kasuka bể trở về nơi nghỉ ngơi cùng với Shirojasa bà ta nói cho cô biết về một gift game đang được tổ chức dành cho những người có gift hệ sáng tạo và mỗi cô tham gia. Trong lúc Ahsoka và Sakamaki bình luận về gift game Halloween mà họ sẽ tổ chức sau khi khôi phục lại cái tên cho hội vô danh, thì thỏ đen và Leticia bất ngờ xuất hiện, Asuka bị bắt và trò chơi đuổi bắt chỉ còn lại Sakamaki. Thế nhưng trong lúc đuổi bắt Sakamaki đã làm sập một tòa tháp trong thành phố và cả hai đã bị đội hiến binh của Salamandra bắt về. Sau khi bị đưa về trụ sở của cộng đồng Salamandra, Sakamaki nói rằng cậu chỉ muốn làm cho lễ hội trở nên thú vị hơn mà thôi. Mandora là anh trai của Sandora, ông ta không hề tán thành việc mời hội vô danh đến nơi này. Bây giờ chứng kiến thái độ của Sakamaki khiến cho Mandora càng tức giận hơn, thế rồi lúc này Sandora đứng ra và nói vụ việc lần này không có tổn hại về người. Thêm nữa Shirojasa đã đồng ý sẽ khắc phục toàn bộ tổn thất về vật chất, thế nên cô sẽ không truy cứu chuyện này thêm nữa. Sau khi cho những thuộc hạ của mình lui xuống hết, Sandora mới trở lại dáng vẻ của một cô bé 11 tuổi và chạy đến bên những người bạn thân thở nhỏ của mình là Jin và Lily. Siro Jassa nói về lời tiên đoán của một thành viên cấp cao trong Thousand Eye về một ma vương sẽ ra tay trong lễ hội lần này, và cũng nói rõ lời thỉnh cầu lúc trước với hội vô danh chính là bảo vệ Sandora, Ahsoka đã làm quen được với tinh linh nhỏ đáng yêu lúc trước. Nó nói mình đến từ một cộng đồng tên là Zaten Pfizer, sau đó cả hai cùng đi đến nơi triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của các cộng đồng tại phía Bắc. Asuka phát hiện trong đó có một người máy khổng lồ được tạo ra bởi chính cộng đồng Zaten Pfizer của tinh linh nhỏ. Đột nhiên đèn trong hang động trưng bày vụt tắt một đàn chuột lao đến tấn công Ahsoka, có sử dụng viết để ra lệnh cho chúng quay về tổ nhưng không có hiệu quả. Ahsoka vội vàng bỏ chạy sau đó Leticia cũng tìm đến nơi và giúp cô thoát khỏi đàn chuột đó. Sau khi trở về Ahsoka đoán rằng việc gift của cô không có tác dụng lên lũ chuột là vì chúng có người điều khiển, còn gift của cô không thể điều khiển được người mạnh hơn mình. Cô cảm thấy gift của mình phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh của mục tiêu và ao ước có được sức mạnh chiến đấu giống như Sakamaki hay Kasukabe. Vào ngày mai Kasuka Bể sẽ tham gia vòng chung kết của Gift Game dành cho hệ sáng tạo. Ngoài cô ra sẽ còn 3 đại diện đến từ 3 cộng đồng khác nữa. Nghe đến cái tên Jaten Pfizer Asoka thì nhìn xuống tinh linh nhỏ dưới chân mình, còn Sakamaki lại liên tưởng đến câu chuyện về người thổi sáo thành Hamelin, lúc này lại đến lượt Shiro Yasha bất ngờ. Bà ta nói người thổi sáo thành Hamelin là tên của một cộng đồng dưới trướng của một ma vương. Tên ma vương này đã triệu hồi 200 con quỷ rồi thành lập một cộng đồng tên là Grim Grim Oia, Thế nhưng sau đó Grim Grim Oi A đã bị xóa sổ sau khi thất bại trong một gift game. Ma Vương chết còn người thổi sáo thành Hamelin cũng mất đi sức mạnh. Siro cũng không biết ra tên Pfizer có liên quan gì đến người thổi sáo thành Hamelin. Sakamaki để cho Jin giải thích chuyện này cho Siro Theo những câu chuyện về người thổi sáo thành Hamelin khi đúng vào ngày 26 tháng 6 năm 1284 một người thổi sáo mặc y phục rực rỡ đã dẫn dụ 130 đứa trẻ trong thành Hamelin đi và biến mất trên một ngọn đồi gần pháp trường và người thổi sáo đó chính là Jaten Pfizer còn được biết đến như một người điều khiển chuột. Liên tưởng đến đàn chuột ngày hôm nay Ahsoka có chút nghi ngờ rằng tinh linh nhỏ đang nằm trên đùi mình chính là tay chân của ma vương. Kasuka bể quyết định tham gia cuộc thi một mình dù rằng mỗi thí sinh được phép có thêm một trợ thủ. Cuối cùng cô đã thua. Sau trận đấu Orinton đã cho Kasuka bể lời khuyên về việc có nên đón nhận sự giúp đỡ của người khác khi sống trong cuộc cộng đồng. Lời khuyên đó đã giúp cô nhận ra một điều gì đó quan trọng. Đúng như dự đoán của mọi người ma vương kia đã ra tay vào buổi lễ ngày hôm nay. Cả thành phố lúc này tràn ngập những tờ giao ước màu đen ép buộc tất cả mọi người có mặt ở đây phải tham dự vào Gift Game. Người chủ trì được chỉ định là Siro Yasha, điều kiện thắng của ma vương là tất cả người chơi chết hoặc bị khuất phục. Điều kiện để người chơi thắng là phá vỡ truyền thuyết sai và tìm ra truyền thuyết đúng. Phát hiện ra hai tên tay sai của ma vương đang đến Sakamaki liền nhảy lên chào hỏi chúng một chút. Sau khi bị Sakamaki hành một thời gian ngắn tên cầm sáo sử dụng ma pháp dính chặt chân của cậu lên bức tường. Sakamaki thông qua cuộc nói chuyện của hai người mà biết được tên của cả hai là Wizard và Raten, một người đại diện cho dòng sông Wizard, một người đại diện cho đàn chuột trong câu chuyện người thổi sáo thành Hamelin. Thông qua việc này, Sakamaki đã đoán ra được mục tiêu của Gift Game này chính là tìm ra truyền thuyết đúng về câu chuyện người thổi sáo thành Hamelin. Trong khi Sakamaki đối phó với Wizard thì Leticia biến về trạng thái trưởng thành rồi lao về phía tên ma vương. Tuy nhiên sức mạnh của Leticia là quá yếu đối với cô ta. Cũng may Sandora có mặt kịp thời để cứu thoát Leticia khỏi bàn tay của ma vương. Khi được Sandora hỏi ma vương nói tên cô ta là Pecher. Shirojasa lúc này đang ở trong một lồng giam năng lượng màu đen bà ta nói với Asoka Jin và Kasuka bể hãy đi gặp và nói với thỏ đen rằng luật của trò chơi này không rõ ràng. Sau đó yêu cầu một sự công bằng hơn cho người chơi, Lúc này Gia Ten xuất hiện cô ta đã dùng tiếng sáo của mình để điều khiển các chiến binh của Salamara tấn công ba người nhưng bị Kasuka bể đẩy lùi. Gia Ten đưa sáo lên miệng vào tấn công ba người bằng âm thanh. Thính lực tốt hơn người thường của Kasuka bể khiến cô phải chịu sự tổn thương lớn hơn người khác. Asuka ngay lập tức sử dụng gift của mình lên người Jin ra lệnh cho cậu ta mang Kasuka bể đi trước. Sau đó Asoka bị Ten bắt Ten tiếp tục sử dụng tiếng sáo của mình để gây rối loạn trong thành phố khiến cho mọi người tấn công lẫn nhau một tiếng sét vang lên cắt ngang tiếng sáo của Ten thỏ đen xuất hiện với tư cách trọng tài thông báo tạm dừng GIP game để đi đến một thỏa thuận giữa các bên. Bất ngờ là sau khi liên lạc với khu trung tâm của khu vườn nhỏ thỏ đen được báo lại việc Siro Jazza bị phong ấn trong trò chơi này là hợp lệ. Jin cũng đoán ra được cái tên Patcher của Ma Vương có nghĩa là dịch hạch đại diện cho trận dịch bệnh khủng khiếp nhất lịch sử xảy ra vào kỳ tiểu băng hà thế kỷ 14. Sau đó, Patcher bất ngờ tuyên bố rằng việc gieo rắc mầm bệnh dịch hạch lên những người chơi tham gia đã bắt đầu. Sau một hồi thương lượng quyết định cuối cùng chính là trò chơi sẽ được tái khởi động sau một tuần và sẽ chỉ kéo dài trong 24 giờ. Thêm vào đó thỏ đen cũng sẽ tham gia vào trò chơi. Asoka tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong khu vực triển lãm lúc trước xung quanh cô là rất nhiều tinh linh nhỏ vây quanh. Thì ra những tinh linh này chính là linh hồn của 130 đứa trẻ đã chết tại thành Hà Melin. Những đứa trẻ nói với cô sự thật rằng vào ngày 26 tháng 6 năm 1284 chúng đã mất mạng trong một thảm họa thiên nhiên chứ không phải vì người thổi sáo thành Hà Melin hại như trong câu chuyện. Đồng thời chúng cũng tặng cho Ahsoka người máy Din. Kiệt tác xuất sắc nhất của cộng đồng Jaten Pfizer, Kasuka Bể cảm thấy không khỏe nên Sakamaki đang ở trong phòng để chăm sóc cho cô. Theo phân tích của Sakamaki, mục tiêu của trò chơi ở tìm ra truyền thuyết đúng về sự mất tích của 130 đứa trẻ thành Hamelin. Những nhân tố chính trong chuyện này gồm có Pecher, Wizard, Ratten, Tom trong bốn nhân tố đó cái nào không liên quan đến sự mất tích của 130 đứa trẻ thì đó là truyền thuyết sai và phải bị loại bỏ. Đầu tiên là Pecher tương ứng với dịch hạch, Căn bệnh này không thể giết người ngay lập tức được, hơn nữa trận đại dịch đang diễn ra vào thế kỷ thứ 14 và kỳ tiểu băng hà. Còn thời gian của câu chuyện thành Hà Mê Linh lại là năm 1284 điều kiện để thắng là phá vỡ truyền thuyết sai và công bố truyền thuyết đúng. Thứ họ cần tìm phải là một thứ vừa có thể phá vỡ lại vừa có tác dụng công bố. Nói đến đây Sakamaki chợt nghĩ đến những tấm chân kính về câu chuyện Hà Mê Linh đang được trưng bày khắp nơi trong thành phố. Kasuka bể lại hỏi câu về lý do mà Shirojasa bị phong ấn trong trò chơi này, Sakamaki trả lời cô là một Romaster Shirojasa có khả năng điều khiển được mặt trời của khu vườn nhỏ. Mà nguyên nhân của sự bùng nổ trận đại dịch đen chính là do sự suy giảm hoạt động của mặt trời khiến cho trái đất rơi vào kỳ tiểu băng hà và đó chính là lý do mà Shirojasa bị phong ấn lần này. Hiện tại là thời gian trò chơi được bắt đầu lại mọi người chia nhau chỉ huy người dân trong thành phố đi phá vỡ những bức tranh kính có một tên hề đang điều khiển một đàn chuột. Vì đó là truyền thuyết sai, quan sát thấy bí mật đã bị bọn người Sakamaki khám phá ra. Becher quyết định sẽ sử dụng vũ lực để thắng trò chơi này. Cô ta sử dụng ma thư của Hamelin triệu hồi nguyên cả thành phố Hamelin đến nơi này và làm thay đổi vị trí của những bức tranh kính. Thế nhưng điều này cũng không làm khó được Jin, cậu ra lệnh cho mọi người đi đến các nhà thờ để tìm. Wizard sau khi được Becher ban cho thần lực đã đến tìm Sakamaki để giải quyết nốt ân oán trước đây. Thỏ đen và Sandora sẽ đối phó với Becher, Leticia sẽ cầm chân ra ten thế nhưng vẫn còn những con tom cản đường bọn họ. Cũng may lúc này Ahsoka điều khiển người máy Din của mình sẽ đến cứu thoát bọn người Jin. Trong lúc giao chiến Sakamaki cũng nói những suy đoán của cậu cho Weezer biết, Sakamaki cho rằng dịch hạch và lũ chuột không liên quan đến sự mất tích của những đứa trẻ thành Hamelin. Tom có nghĩa là một cơn bão nó tượng trưng cho thiên tai đã làm những đứa trẻ biến mất còn tên Weezer trước mặt này mới là người thổi sáo thành Hamelin thật sự. Sau đó hai người lại lao vào nhau cuối cùng Sakamaki cũng chiến thắng và phá hủy cây kèn dùng để triệu hồi Weezer đến đây khiến hắn tan biến. Tương tự như vậy, Asuka cũng sử dụng Din dễ dàng hạ gục Jaten cùng những con Tom còn lại. Vector nói cô ta là hiện thân của 80 triệu oán linh trong trận đại dịch hạch và cô ta ở đây để trả thù mặt trời. Vector thả ra một luồng gió độc muốn giết hết tất cả những cư dân ở trong thành phố Salamandra. Mọi người nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Lúc này Sakamaki cũng đã đến nơi sau khi đá văng đòn tấn công của Vector. Cậu lập tức lao lên tặng cho cô ta một đá khiến Vector rơi vào bên trong một căn nhà. Thỏ đen lúc này có một kế hoạch. Cô đưa cho Ahsoka một tấm thẻ rồi dặn dò một điều gì đó. Ba người Sakamaki, Sandora và Thỏ Đen hợp lực cũng không thể hạ được Patcher. Sau cùng cô ta quyết định tung ra một đòn toàn lực đủ để thổi bay cả thành phố này và kết thúc trò chơi. Đột nhiên Thỏ Đen rút ra một tấm thẻ rồi dịch chuyển tất cả những người có mặt ở đây lên mặt trăng. Việc nơi này cách ma thư Hà Melin quá xa cộng thêm với ánh sáng mặt trời từ tấm thẻ của thỏ đen sức mạnh của Patcher đã bị suy yếu rất nhiều. Nắm bắt được thời cơ lúc này Ahsoka rút ra tấm thẻ mà thỏ đen đã đưa cho cô rồi triệu hồi thần thương Indra có sức mạnh vô song. Din cầm lấy thần thương khổng lồ sau đó dồn lực rồi ném đi. Trong lúc Pecher định né tránh thì bất ngờ từ đâu Sandora xuất hiện sử dụng ngọn lửa của mình để trói chân cô ta lại. Thần thương Indra đâm xuyên qua người Pecher mang cô ta bay lên cao sau đó phát nổ. GIF game kết thúc với chiến thắng thuộc về toàn bộ ngồi chơi dưới sự giúp đỡ của người máy Din và Tinh. Linh nhỏ cả hội vô danh bắt tay vào việc cải tạo vùng đất chết để từ đó phát triển cộng đồng của mình. Bộ anime kết thúc ở đây nếu bạn thấy video hay đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần tóm tắt khác.